Đồng video thì uh, cha con của Úc Family xin uh, kính chào quý uh, bà con cô bác nha à, Hôm nay à, mình à, làm một cái video này à, mang đến sự bất ngờ của quý bà con một loại rau mà à, hình như tất cả anh chị em và miền Tây, miền Trung, miền Nam, miền Bắc Loại rau này dùng nào cũng có anh chị em à, Dùng miền Nam mình, à, miền Tây mình thì à, mình kêu bằng rau ăn cua Còn những cái vùng ngoài có những vùng kêu bằng à, cây rau tiêu đó, ờ, thì cây cao tiêu này anh chị em đó giờ mình ăn hoài gia đình miền Nam miền Tây miền Bắc mình ai cũng thường thường thích ăn loại rau này đó ta thường thường ta bóp gỏi mà mình ờ, dám tin chắc một điều khoảng một triệu người chỉ một vài người biết cái công dụng rau ờ, càng cua cái rau tiêu này rất là tuyệt vời luôn nó trị rất nhiều chứng bệnh anh chị em mình đâu biết đâu đúng không đó một triệu người chỉ có vài người biết cái công dụng này thôi thì hôm nay mình cha con mình làm video mình chia sẻ lên cái công dụng của ờ, rau rau tiêu là rau bằng cua này nó quý như vàng nói thật với quý cô chú anh chị em luôn à, nó rất là dễ trồng đây là mình có một nhóm rau ở sau ờ, nhà mình nè à. nó già lên thì mình ờ, số lượng mình ít đó thì mình cái cây nó già cái bông mình ngắt cái bông mình gãi gãi không bao lâu nó mình tưới nước lên thì nó lên rất cứ ngắt luôn nó rất là tốt cho sức khỏe anh chị em đâu có ai biết đâu phải không nó trị được uh, tiểu đường nè rồi viêm dạ dày viêm đường ruột rồi tim mạch rồi những người nếu mà đâm lấy trăm gram mình đâm vắt nước ra mình ờ, uống trong ngày ờ, trong nửa lít nước đó, mình xay với ờ, cối sinh tố được xay nhuyễn mình dắt ra mình lấy nước mình uống trong ngày thì những người trị được bệnh tiểu đường nè à, những người già mà tay chân gung gung á cầm cái tay mà gung gung gung gung gung là cái cái cái rau cần cua này rất là tuyệt vời luôn à, ít có ai biết đến thì cái công dụng nó như à, thế này thì anh chị em mình à, để mình chia sẻ cho anh chị em mình nha những người bệnh tiểu đường nó hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất tuyệt vời luôn à, viêm đường ruột à, bị tim mạch luôn anh chị em thiếu máu à, thiếu máu cơ tim à, rất là ok rất là tuyệt vời thì anh chị em mình à, còn chần chờ gì nữa dễ quá mà mình chỉ mình ăn với à, cơm thôi đó mình chấm nước cá kho nhưng mà cái cái rau này nó có tác dụng ờ, là nó mình đang sống nha chứ còn chín thì nó mất tác dụng rồi rất là tuyệt vời cái rau này và cái cách trị bệnh đó, thì à, nếu anh chị em ăn nhiều quá nó ngán thì mình à, lấy 100 gram cao càng cua tươi đó mình rửa sạch xong rồi mình rửa qua nước muối loãng bởi vì à, biết lý do tại sao mình chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị em mình rửa qua nước muối loãng không mình rửa qua nước muối loãng là nhằm khi những cái đám rau mình ở nhà mà những cái cái uh, con chó vòng vòng sớm nó lại nó nó nó ị thì mình ăn mình rửa không sạch nó còn bám vào trong đó thì sẽ bị sán chó rất là nguy hiểm thành ra anh chị em mình ăn các loại rau hay là những làm những bài thuốc nam như thế nào mình phải rửa cho sạch thì để cho gáo mình rửa qua thêm một quận muối lỏng nó là an toàn à, an toàn thực phẩm an toàn rất là tốt quý cô chú anh chị em nó thì à, anh chị em ăn hàng ngày ăn thường xuyên nó trị được rất là nhiều chứng bệnh nè à, viêm đường ruột viêm dạ dày nó bị tim mạch thiếu máu cơ tim nó nó liền xương nó lành xương những người ví dụ mà té bị à, gãy xương nứt xương rồi mà mình ăn cái loại này là nó hỗ trợ nó lành rất là nhanh luôn nó nó kháng sinh rất là nhanh rồi cái loại rau càng cua thì rất là tuyệt vời anh chị em mà nó đơn giản có cái là mình ăn hàng ngày thôi còn nếu mà mình à, làm thuốc thì mình lấy à, trăm gram mình rửa cho sạch rửa qua nước muối loãng mình bỏ vào trong cối sinh tố mình xay chung với nửa lít nước mình dược lượt ra mình bỏ cái à, sát mình bỏ cái sát mình lấy cái nước mình uống trong ngày à, anh chị em nào bệnh tiểu đường thì khỏi bỏ đường còn những người không bệnh tiểu đường thì mình bỏ vô tí đường hay là tí xíu mật ong càng tốt còn bệnh tiểu đường thì mình khỏi mình để vậy mình uống trong ngày anh chị em nó trị được rất nhiều chứng bệnh luôn đó. viêm dạ dày viêm đường ruột đó nói chung là trị rất nhiều chứng bệnh luôn đó, mất ngủ nè anh chị em mình ăn thường thường với không thôi là mình uống nó trị những người à, già mà đau ốm thiếu ngủ mất ngủ mình ăn thường xuyên vô mình ngủ ngon giấc rất là tuyệt vời luôn công dụng của cái cái cái cái cây rau tiêu cây rau cần cua này Giờ dạ, cuối video ờ, quý bà con ờ, nán lại cho mình ờ, trong một hai phút thôi nha sẽ mang đến rất là nhiều hữu ích cho tất cả quý cô chú anh chị em cái khúc cuối video này thì mình siêu tầm được một cái quyển sách là Đông y thần dược 150 bài sách à, 150 bài thuốc trị bá bệnh 150 bài mà có những bài là trị 5 6 giờ chứng bệnh trong đây là cái cuốn sách này trị hơn 200 chứng bệnh quý cô chú anh chị em đó chị bá bệnh đây có những bài trường sinh bất lão luôn đó, trong đây có những bài trường sinh bất lão và những bài thuốc uh, về sinh lý vua mạng ngày xưa uống à, quý cô chú anh chị em là có cần những bài thuốc gì và cứ ờ, cần những bài thuốc gì để cho người thân mình trị bệnh nhanh chóng thì uh, anh chị em mình cứ comment và để lại số điện thoại hoặc là quả là anh chị em mình cứ comment hỏi thì mình mình sẽ trả lời là mình chỉ cho quý cô chú anh chị em mình tự đi bổ về uống còn nếu mà những cái bài thuốc nào mà nó dài quá Ờ, anh chị em mình bổ ở miền quê không được Sài Gòn nó mới có thì mình quen những nhà thuốc ở Sài Gòn ờ, mình sẽ mình bổ hộ mình giúp cho bà con nha trong đây đặc biệt những bài thuốc rất là thần kỳ luôn đây chẳng hạn như những bài thuốc ờ, đây đây mình dập cho kỹ anh chị em mình xem bây giờ mình nói về cái bài thuốc sinh lý trước đi đó nói về bài thuốc nếu mà bài thuốc sinh lý nam là bài thuốc này đây anh chị em tự đọc nha đây anh chị em đọc đây đó anh chị em mình tự đọc và hiểu nha để mình đọc thường xuyên mình đăng nhiều quá nữa bị uh, trùng lập với video thì cũng tụ nghiệp với kênh youtube của Family Mili anh chị em mình tự đọc ra đó nè ba toa đại bổ thần dược tủ nè đó, anh chị em mình đọc nha đó này một đêm nè à. đó anh chị em mình tự đọc kỹ đi đó anh chị em nào muốn cần cái thang thuốc này thì cứ comment và để lại số điện thoại hoặc là còn bạn như thế nào mình cho số điện thoại ở dưới ờ, bình luận anh chị em cứ điện thẳng mình mà mình giúp được gì mình giúp anh chị em cứ mua được thì ra tiệm thuốc ờ, bắp lớn mình bổ về đó còn anh em mua không được thì thứ ờ, cứ mà, mà điện thoại cho mình mình có thể mình mua hộ cho quý cô chú anh chị em mình nha này thuốc đây rất là quý luôn anh chị em trong đây nó có ba bài ba bài thuốc đó là cực kỳ đó rồi, rồi trong đây nó có thêm bên đây nó có thêm một bài là đây bài này là trường sinh bất lão nè là trường sinh bất tử luôn đó rồi, ngày xưa đây để mình đọc kỹ cho anh chị em nghe đoạn này nha do chính chu công tiên sinh sáng chế ra toa thuốc rượu bổ này để tiên sinh tự uống lấy mà tiên sinh đã thọ trên 100 tuổi cho đến lúc chết vẫn không đau ốm đó tô thuốc này là trường sinh bất lão ổng ngày xưa ổng ông ờ, chu ờ, tiên sinh này ổng ờ, sáng chế ra bài thuốc này là ổng uống ổng tới ổng chết luôn ông ổng không mang chứng bệnh gì đó anh chị em hơn 100 tuổi ổng mới mất thì ông bà xưa mình ngày xưa em thấy chống sọ như thế nào là những nhờ những bài thuốc nhân gian những bài thuốc bắc cuối video mời xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị em mình nghe hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em video sau nhớ đăng ký kênh và ủng hộ nha cho mình xin một cái chuông để một cái đăng ký kênh để ờ, những cái ờ, video mình đăng sau anh chị em nắm bắt và hiểu hết được những bài thuốc mình chia sẻ lên đây. lên chúc chào tất cả quý cô chú anh chị em mình được nhiều ờ, sức khỏe nha.